thì những anh em nào mà chơi trong nhóm thì chắc ăn là không lỗ nha anh em còn anh em nào chơi ở ngoài thì chơi theo mã kèo mà mình nhận định đây cho anh em thì mình cũng xin nói trước với anh em là mình chỉ nhận định cho tất cả anh em về sơ bộ cái đội hình thôi còn khi nào có cái đội hình chính thức mình mới cho kèo thực tế cho tất cả anh em thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận Việt Nam và Philippines à, gặp nhau diễn ra vào 18 giờ ngày à, ngày 14 nha anh em ngày 14 tháng 12 thì hiện tại anh em cũng thấy à, cái thành tích của thằng Việt Nam trong cái phong độ những trận gần đây nhất thì Việt Nam toàn thắng 4 trận nha anh em trước đó là thắng Ấn Độ thắng uh, Singapore thắng à, uh, Pakistan rồi thắng uh, Dortmund gần đây nhất là giao hữu với Dortmund thì thắng với Dortmund với tỷ số 2-1 thì anh em cũng thấy bên phía Philippines thì anh em thấy Philippines có cái phong độ rất rất là thất thường nha anh em trong khi đó thì họ đã để thua hai ba trận và họ chỉ thắng được một trận trước uh, Mongolia anh em thì còn trong cái lịch sử đối đầu thì anh em thấy đội tuyển Việt Nam đã có ờ, những cái bàn thắng cách biệt từ một bàn đến hai bàn trong những lần thi đấu gần nhất thì anh em cũng đã thấy là cái trận gần nhất mà Việt Nam gặp Philippines vào lúc ờ, ngày 6 tháng 12 2018 nha anh em thì trận này Việt Nam ăn 2-1 mình sẽ cho tất cả anh em xem cái trận này đây hai đội này đá cũng rất nhiều thể vàng nha anh em thì lúc đó đá tới năm quả gốc thì ờ, trong cái thời điểm đó Việt Nam đang chơi với sơ đồ 532 hàng công cao nhất là Nguyễn Anh Đức và Phan Văn Đức nha anh thì anh Đức này cũng đã còn cái trận gần nhất mà Việt Nam gặp uh, thì à, Việt Nam thắng 2-1 anh em xem cái trận này Việt Nam chơi với cái đội hình nào nha thì Việt Nam chơi với cái đội hình 3-1-4-2 thì hàng công cao nhất của Việt Nam là Nguyễn Trọng Hoàng và Nguyễn Tiến Linh thì à, có hai sự thay đổi người nha anh em hai sự thay đổi người là đổi giao hữu thì có rất là nhiều sự thay đổi người anh em thì đã thắng được cái với Dortmund với cái tỷ số là 2-1 trên sân nhà của mình thì hôm nay Việt Nam gặp Philippines cũng đá trên sân nhà nha anh em còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Việt Nam chấp tới 1,5 và tài xỉu 3 thì trong cái lịch sử những trận gần nhất thì Việt Nam chỉ chấp có 1 phần tư hoặc là 1 phần hai là nửa trái anh em mà cái trận này tới um, Việt Nam tới chấp tới cao một trái rưỡi là nhà cái đánh giá cái trận này Việt Nam sẽ tung đội hình rất mạnh và có thể thắng Philippines với cái cách biệt là tầm từ hai bàn đến ba bàn thì nhà cái mới đưa ra là Việt Nam chấp một trái rưỡi thì cái trận này anh em cứ nằm mã kèo Việt Nam được nha thì còn đây mình cũng chỉ nhận định trước cho anh em tới lúc mà có cái đội hình chính thức á còn cái tỷ lệ kèo chính xác hơn á, thì mình mới gửi kèo chính xác nhất tới anh em thì anh em nào mà quan tâm tới những cái mã kèo này á, thì anh em cứ ờ, liên lạc trực tiếp qua với mình để mình hướng dẫn tất cả anh em và đưa anh em vào nhóm để anh em nhận được những mã kèo chính xác nhất nha thì hiện tại có rất nhiều anh em đang chơi ở ngoài qua thầu qua cò thì không có thể vào được những mã kèo chính xác và không có thể nắm bắt được cái đội hình chính xác nhất thì anh em chỉ nhận được cái những cái mã kèo trên dưới tài xỉu chứ anh em không có đánh được những mã kèo rung và mã kèo say kèo được được nha thì mình phiên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em có thể vào kèo lúc nào cũng được và anh em có thể xây kèo dễ hơn nha chứ anh em đang chơi mà nhiều khi dưới 5 thì anh em không có thể xây được kèo nha cái tỷ lệ anh em thua rất cao bởi vậy mình phiên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em chơi hiệu quả hơn nha